Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn Cách tạo vận may Một là tâm thái an lạc Hai là nguyện sự an lành đến với chúng sanh Ba là khởi hành theo hướng các lợi Bốn là bố thí Năm là quần áo trang sức theo hành khuyết Sáu là gặp quý nhân điều gì quan trọng nhất với một người đây là câu hỏi khải toàn thường xuyên hỏi các gia chủ đó chính là tâm thái an lạc vì chỉ có tinh thần tốt mọi chướng ngại đều có thể vượt qua cái gì nhẹ thì bay lên nặng thì chìm xuống muốn lòng nhẹ phải bỏ bớt oán hận bỏ bớt những tạp niệm mới có thể nhẹ lòng người đau khổ chính là người đánh mất sự cân bằng của cuộc sống không cân bằng được giữa nhu cầu và mưu cầu giả dụ nhu cầu thực tế mỗi người cần một hay hai đôi giày vài bộ quần áo là đủ nhưng người đau khổ cần rất là nhiều giày dép cần rất là nhiều quần áo phải loại này phải hiệu kia mặc dù thực tế không thể dùng hết chúng luôn luôn chạy theo thứ bản thân muốn và bị cuốn vào vòng xoay của tiền bạc khi không đạt được thì gọi là đau khổ khi ta đi ngủ ta đắp mền đắp chăn cho sao vừa đủ ấm khi ta ăn món ăn nóng vừa phải tất cả cần sự vừa phải hài hòa cái gì quá mức tức là mất cân bằng nhưng con người không bao giờ nghĩ đến việc làm cho tâm trí của chúng ta ở mức nghĩ vừa đủ luôn làm cho tâm trí căng thẳng quá mức đó chính là lúc tâm trí mất cân bằng làm sao có được sự an lạc mọi người đi chùa để cầu an cầu cho tâm an cầu gia đạo bình an nhưng tâm là của bạn không ai có thể lấy ra để an được trừ khi bạn buông bỏ bớt những buồn phiền chấp nhận những gì mình đang có chấp nhận những người thân hiện tại đó là cách sống với hiện tại tu tập thiền là tận hưởng thời khắc hiện tại với những gì mình đang có người đau khổ là người kém may mắn là người bị sáu kẻ lừa dối sáu kẻ lừa dối này là mắt tai mũi lưỡi miệng thân ý lỗ tai sinh ra là để nghe lời ngon ngọt mắt sinh ra là để phân biệt đẹp xấu chính vì điều này dễ làm con người đau khổ ví dụ một người nghe lời khen ngợi mình có da mặt đẹp thế là tự đắc rồi không may bị nổi mụn bèn tìm mọi cách để tiêu diệt các mục mụn đáng ghét này rồi không may có bạn phát hiện da mặt đẹp trước kia giờ nổi đầy mụn cảm thấy xấu xí và không dám gặp ai nếu ngay từ ban đầu không quá nở lỗ mũi trước những lời khen thì sẽ không thất vọng trước những lời chơi tất cả sự việc xảy ra trong cuộc sống này chúng không nói với ta rằng tốt hay xấu buồn hay vui tất cả do chúng ta dùng sáu thức dùng kinh nghiệm của quá khứ để định lượng ví như việc nổi mụn với người luôn chú trọng vẻ đẹp trên khuôn mặt thì nổi mụn là một điều kinh khủng nhưng với nhiều người khác thì đây là chuyện rất là bình thường để tâm thái an lạc con người phải biết vừa đủ là vui vì tâm trí là thứ quan trọng nhất chúng ta cần cân bằng Bước tiếp theo, nguyện sự an lành đến với tất cả mọi người là cách giúp tâm thái an lạc. Mỗi sáng, Khải Toàn đều nguyện cho tất cả những người từng biết tới, mong họ có được tâm thân an, gia đạo hòa thuận, gặp quý nhân và lòng hướng thiện. Khi nguyện những ý niệm tốt lành đến với chúng sanh là cách gieo những hạt giống thiện lành vào chính tâm trí chúng ta nếu trước đây chúng ta đã từng làm lỗi phải nguyện sám hối bất luận trước đây đã làm sai điều gì ngay từ hôm nay đã nhận thức rằng mình sai thì ngay từ giây phút này mình sẽ sửa đổi trở lại nguyện cho tất cả những người trước đây ta đã vô tình hoặc cố tình làm tổn thương họ mong họ buông bỏ nỗi oán hận cầu mong cho họ luôn được tâm thân an bước đầu sám hối hay cầu nguyện đôi khi hơi bối rối nhưng tất cả những việc lớn đều bắt đầu từ những việc nhỏ bé bước thứ ba Khải Toàn sẽ hướng dẫn các bạn khởi hành hướng các lợi năm 2021 mỗi ngày thức dậy chân bước xuống giường hoặc là nệm mặt nên hướng về hướng Nam hướng Tây hoặc hướng Đông Bắc là cách tiếp nhận khí tốt theo năm phương pháp này tuy đơn giản nhưng khá hiệu nghiệm cho bản thân thêm cơ hội may mắn các bạn có thể tìm Google củ cung phi tinh tìm hiểu thêm hướng tốt theo mỗi năm trong năm này khi ngồi làm việc hoặc khởi hành các việc hệ trọng cũng nên theo các hướng trên phi tinh có thể dụng theo năm hoặc dụng theo từng tháng các bạn có thể vào website phong thủy khải toàn.com mục xem ngày tốt để tự tìm hiểu rõ hơn bước thứ tư bố thí để tích phước bố thí là nhân lành bố thí không nhất thiết phải dùng tiền đơn giản chỉ là một lời nói thiện lành một nụ cười là bố thí niềm vui hay còn gọi là ái ngữ hành động và lời nói dễ thương là cách giúp những người xung quanh rất là dễ chịu thiện nguyện là phát nguyện từ tâm làm việc thiện làm việc thiện không mưu cầu lợi lộc đó chính là từ thiện từ thiện có thể dùng bạc có thể dùng trí hoặc dùng lực ví dụ ta có thể góp vài trăm ngàn nhưng nếu khéo léo kêu gọi có thể góp được vài chục triệu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì rất là tốt những ai chưa quen làm thiện nguyện sẽ khá bỡ ngỡ vì tâm lý còn e ngại người khác nghĩ mình này nọ rồi không biết có kêu gọi được hay không các bạn yên tâm phát tâm làm việc thiện thì không việc gì phải e ngại mọi việc lớn đều bắt đầu từ các việc nhỏ bé nhưng các bạn nên biết làm việc thiện nếu không dùng trí nếu không kiên trì sẽ dẫn đến bản thân thất vọng quán tham bồ tát đại diện cho từ bi đại thế chí đại diện cho trí tuệ địa tạng đại diện cho kiên trì phật di lặc đại diện cho hoan hỷ tức là phát tâm làm việc tốt cần dùng đến trí tuệ để tìm hiểu cần kiên trì nhẫn nại làm trong tâm thái vui vẻ đó chính là cảnh giới của người có đủ phúc đức bước thứ năm dùng màu sắc quần áo trang sức theo ngũ hành mệnh khuyết để tăng vận may mệnh khuyết là gì Khải Toàn đã làm nhiều video về vấn đề này mỗi người sinh ra đều có một từ trường một cơ duyên riêng từ sinh thần bát tự là cơ sở xét một lá số cha đơn giản theo thuyết ngạ mệnh Đầu tiên, người sinh mùa xuân thường là thiếu kim nên chọn màu trắng xám của kim hoặc màu đen xanh dương của thủy. Người sinh mùa hè thường là thiếu thủy nên chọn màu đen xanh dương hoặc là màu trắng xám của kim. Người sinh mùa thu thường là thiếu mộc có thể dùng màu xanh lá hoặc màu đỏ tím vàng hồng của hỏa. Người sinh mùa đông thường là thiếu hỏa nên chọn màu đỏ tím vàng hồng hoặc màu xanh lá của mộc các bạn có thể lên Google tìm mệnh khuyết sẽ ra các kết quả trang web của Khải Toàn bước thứ sáu gặp quý nhân là một cách tốt nhất để tăng vận may cách thứ nhất là dựa vào bát tự để tìm mật mã quý nhân cách thứ hai vô cùng đơn giản quý nhân là người có tấm lòng tốt là người có tri thức sẵn sàng cho ta giá trị sống qua nhân cách sống của họ cho ta những lời khuyên chân thành giúp hoàn thiện bản thân hãy tìm xem trong danh sách mối quan hệ ai là người có các tiêu chí trên và họ có sẵn sàng cho ta gặp gỡ hay không nếu không hãy xem lại vì sao vì không đủ duyên hay họ không muốn gặp ta trong bát tự tứ trụ quý nhân là một mật mã các lợi người có mật mã này trong lá số là người có thể dễ gặp được sự giúp đỡ của người khác vậy người không có mật mã quý nhân chẳng phải cuộc đời khó gặp được quý nhân hay sao trên lý thuyết là vậy thực tế cho thấy đức năng thắng số một phần do phúc đức trước đó tức là những hạt giống ta gieo trồng trong quá khứ người muốn người khác giúp đỡ nhưng lại không giúp đỡ người khác sẽ khó có cơ hội gặp quý nhân người muốn người khác giúp đỡ nhưng ngại mở lời vì cái tôi quá lớn càng khó có thể gặp được quý nhân người dễ gặp được quý nhân là người sẵn sàng giúp đỡ người khác giúp đỡ trong tâm thái không mưu cầu lợi lộc bản thân làm việc tốt không mưu cầu càng dễ nhận được những tấm lòng lớn lao phải chăng mọi người vẫn thường đánh giá người khác qua tấm lòng qua cách sống ví dụ như ông này bà kia tốt bụng lắm muốn có được may mắn bước đầu tiên chúng ta phải tự gieo duyên tự ươm mầm những hạt giống thiện lành rồi may mắn sẽ tới ví dụ Khải Toàn có một anh gia chủ sinh năm 95 đạo công giáo hôm nọ anh ta đến cảm ơn vì những chỉ bảo của Khải Toàn và anh ta khoe rằng tháng này em đạt được nhiều hợp đồng bán đất mọi người bảo em may em chạy quảng cáo một hai triệu là có nhiều người gọi hỏi thăm bên công ty em chạy hơn chục triệu mà chả có ma nào vì khá hiểu rõ anh chàng này nên Khải Toàn phân tích thành công của em là một chuỗi duyên tốt hợp thành đầu tiên em là người chịu khó nghiên cứu học hỏi kỹ sản phẩm của mình thứ hai em là người được nhiều đồng nghiệp yêu quý và hỗ trợ thứ ba là bài viết của em đầu tư bằng tuệ từ câu chữ cho đến hình ảnh thứ tư là em chịu khó gặp khách hàng bất luận giờ nào ngay cả bắt xe 3 giờ sáng đi Cần Thơ như hôm trước thứ năm là khách hàng trò chuyện trực tiếp với em họ dễ tin tưởng nếu ngay từ ban đầu anh chàng này không nỗ lực không chịu khó thì không thể nào có được sự may mắn này người có tâm thái lạc quan luôn nghĩ rằng mình may mắn ngay cả trong trường hợp người khác cho là xấu ví dụ vừa va chạm xe họ nghĩ rằng may quá mình chưa bị thương giả dụ vừa va chạm xe vừa bị thương họ vẫn có thể nghĩ rằng may quá mình chưa bị thương nghiêm trọng mọi việc diễn ra trong cuộc sống này chúng không nói với ta rằng tốt hay xấu vui hay buồn tất cả những việc xảy ra dù chúng ta suy nghĩ thế nào đi nữa không thể thay đổi được chúng không thể thay đổi được quá khứ nếu suy nghĩ tích cực